Xin chào quý vị và các bạn Hôm nay à, mình sẽ hát cho quý vị nghe một ca khúc Đó là Lòng mẹ hai Chúc mời quý vị cùng lắng nghe nhé Con đi cách biệt phương trời Biết có ngày nào con trở lại Đường xưa mẹ già ra đứng đời Mòn chiều thu lòng nhớ thương ai gió đưa mát mát gợi nhớ âu sầu đường xưa nghe lá mẹ bay mẹ hãy ra đứng nơi đây gió lạnh lùng khơi niềm nên con mẹ bảo mẹ yêu con nhiều thu xưa nhìn lá rơi hoài thương con mẹ mong con về chờ mong tin con ngày cuối lòng này lo sầu thương ai có nghe trong mắt lệ thấm tuôn chào ngày xưa con bé thơ ngây mà nay con đã đi xa mẹ già chơi thân con mẹ mong con về chờ mong tin con ngày tháng lòng này lo sầu nhớ bao mà con chưa về chiều ngồi đây nhớ thương ai nghe trong mắt lệ thấm của nhỏ ngày xưa con bé thầy thơ mà nay con đã đi xa mẹ già chớ mong con về ngày xưa con bé ngây thơ mà nay con đã đi xa mẹ già chớ mong nhiều đã xem video à, nhớ đăng ký kênh để à, được xem video mới nhất nha quý vị kênh mình được sống lúc 9 giờ tối hàng ngày cảm ơn quý vị nhiều